Hi, xin chào quay trở lại kênh youtube của mình Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một chai nước hoa rất rất rất rẻ Rất dễ tìm kiếm trên thị trường và mùi hương của nó cũng khá là ngon Đó chính là Terry Davidson của Inessen Đây Mình sẽ để tên ở phía dưới cho các bạn dễ tìm nhá Thì uh, ờ, chai hoa này mình uh, có được sở hữu mình có được em Nguyễn Việt Hùng cho mượn cách đây tầm 3 đến 4 tháng rồi mình quên xử mất mình vứt ở cái góc tủ bên này xong rồi đến hôm vừa rồi trời lạnh bắt đầu mình lôi ra xịt thì mình thấy rằng là nó ngon vãi trưởng và đã quyết tâm hôm nay review cho các bạn thế hãy cùng mình xem xem là chai nước hoa này có những cái điều gì tốt và những điểm gì chưa tốt nhé Đầu tiên thì đã nói về cái thương hiệu nước hoa Inesi này Đó là một cái thương hiệu nước hoa ở Pháp và nó được thành lập vào năm 2011 thì nhà nước hoa này cũng không có có khoảng tầm 14 hay 15 sản phẩm gì đó và đây là một trong những sản phẩm của nhà nước hoa này và nó cũng được ừ, đánh giá cũng khá là ok trên cái lượng phiếu vote ở trên trang Fragrantica và em này thì ờ, đây như, như các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái thiết kế của nó rất là đơn giản thôi đây đó nó là một cái chai hình vuông và quan trọng là nó chỉ có giá 10 đô la uh, ờ, 10 euro hay là đô la gì đó thì uh, các bạn chỉ cần search tên thôi trên ebay biết các thứ kể cả trên shopee ở việt nam bán rất là nhiều chai nước hoa này nó khoảng tầm tính ra nó còn tầm hơn tầm 300 nghìn đi ra tính khoảng tầm 300 nghìn đi 300 nghìn cho 100 ml và chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi được là nó có một thiết kế đẹp được cả và chúng ta cùng nhau đi đến cái phần mùi hương của chai nước hoa này xem mà mùi hương của chai nước hoa này có gì đặc biệt mà mình lại thích nó mình lại khen nó để review nó đến như vậy thì khi các bạn xịt cái mùi hương của Terry Davidson này ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái tổ hợp fruity nó là kiểu hoa quả cái vị ngọt của hoa quả lên men nó có một cái chút gì đó hơi kiểu rượu rượu thì mình cũng có xem qua thì nó là nốt rượu cô nhắc nên là chắc là mình nghĩ rằng cái tổ hợp hoa quả trong ngồi rượu nó lại tạo nên một cái tổ hợp rất là mùi hương rất là ngọt uh, có phần hơi kiểu sánh sánh một chút đây để mình xịt ra giấy mình đã xịt ra em này khoảng tầm 6 7 lần trong thời gian gần đây để có thể review xịt cả lên tay. Bắt đầu thì cái mùi hương chủ đạo mà các bạn sẽ ngửi thấy rất rõ đó là mùi của hoa quả và kiểu như kiểu rượu hoa quả ấy. Đấy mình nói như thế cho các bạn hãy hình dung. Uhm, và dry down khoảng tầm 15 phút sau thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là cái vị hoa cái cái vị rượu nồng ở đây nó sẽ dịu bớt xuống và các bạn sẽ nhận thấy là vẫn cái vị ngọt của hoa quả và các bạn nhận thấy một chút hơi kiểu spicy hơi kiểu gia vị một chút thì cụ thể nó là mùi thơm rất đặc trưng của quế nếu như bạn nào ngửi những cái những cái các bạn uống trà trà cam quế hay là các bạn ngửi những cái cái, cái thanh quế thì các bạn nhận thấy rằng cái mùi quế nó có mang lại cảm giác rất là kiểu hơi gia vị hơi cay hơi ấm một chút thì ở trong chai hoa này thì ờ, khoảng tầm 15 phút thì các bạn nhận thấy rằng ở đây sẽ là hoa quả cùng với một chút mùi thơm của quế và dry down của mùi hương này thì nó lại làm lên một cái uh, thì cái mùi quế nó lại dịu hẳn xuống nó quế nó chỉ xuất hiện ở khoảng giữa thôi và dry down thì là vẫn là cái mùi ngọt và có phần mịn hơn mềm mại hơn và mùi hương thì nó cũng khá là dày thì uh, về sau thì mình ngửi thấy mùi kiểu hơi kiểu uh, uh, cảm giác nó hơi hơi giống cái mùi vani nhưng mà nó không phải là mùi cụ thể là mùi vani mà nó là mùi hoa quả ngọt cùng một chút hơi kiểu một cái gì đó nhựa nhựa nhưng mà rất là mềm mại rất là dịu một cái mùi hương mà mình thấy rằng là nó khá là nịnh mũi và đặc biệt là rất là phù hợp vào mùa đông thì cái độ bám quả của Today Division này thì ờ, nó lưu ở trên da mình thực sự là không quá là tốt nó khoảng tầm 4 tiếng 4 đến 5 tiếng mặc dù cái dui của nó như các bạn nhìn thấy ở đây nhá trên mojito nhá cái dui của nó rất là đậm thì nó chỉ lưu được khoảng tầm 4 đến 5 tiếng thôi thì à, và cái độ tỏa hương của nó thì cũng ban đầu khá là tốt nhưng mà sau thì sau khoảng tầm 2 tiếng thì nó chỉ còn skin sen thôi và khoảng tầm 4 đến 5 tiếng sau thì nó cứ chỉ toang hoàng ra các bạn phải đưa lên thì các bạn mới ngửi thấy về cái thời tiết và cái phong cách sử dụng chai hoa này thì mình nghĩ rằng là khoảng uh, thời tiết cứ khoảng tầm mùa đông thôi trời chỉ cần hơi kiểu xe xe lạnh hoặc là lạnh cũng được thì các bạn xịt cái mùi hương này nó rất là hợp lý đây là một cái mùi hương ngọt của fruity rồi một chút spicy ấm ấm mùi mùi hương rất là phù hợp để sử dụng và nó mang lại cảm giác rất là ấm áp rất là ngọt ngào và em này thì cái phong cách thì mình nghĩ rằng là nó cũng không quá là hạn chế cái phong cách tại vì các bạn mặc cái gì mình nghĩ rằng cũng xịt được cái mùi hương này à tại vì mùi hương này mình thấy rằng là nó khá là dễ để phối cái đồ và cái độ tuổi nó cũng không quá là giới hạn một chút quế thì có lẽ rằng là nó sẽ phải à, cái độ tuổi nó sẽ phải hơi lớn một chút tầm 22 23 tuổi thì các bạn có thể xịt được mùi hương này à, một cái mùi hương mà mình ngửi rất là thích về cái giá tiền của em nó thì mình phải nói lại một lần nữa là nó khoảng tầm 10 euro khoảng tầm 300 nghìn ở Việt Nam nếu như các bạn tìm trên eBay các thứ hay là trên Shopee các thứ mình gũi mình cứ search thì cũng có thấy rằng là có khá nhiều người bán chai nước hoa này và so về cái giá tiền thì mình thực sự đây là một cái mùi hương rất là ngon có thể là các bạn sẽ có cái quan điểm là là nước hoa rẻ tiền thì nó không tốt nhưng mà thực sự rằng là đây là một cái nhà nước hoa ở Pháp nhá ở Pháp rõ ràng luôn và cái thứ hai là uh, có rất nhiều những cái thương hiệu nước hoa như là Midsummer Firefly của Miniso mình có review là giống chai uh, Lilabo Santo 33 này rồi những cái chai nước hoa của nhà Zara nó cũng khá là rẻ nó tuy là nó không phải là một cái nhà chuyên làm nước hoa hoặc là cái nó không quá nổi tiếng những thương hiệu lớn nhưng mà những cái sản phẩm của nhà nữ hoa này thì nó cũng rất là ok và đây là một trong những cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là nó rất hời trong tầm giá và mình nghĩ rằng là chỉ với hai ba trăm nghìn thôi các bạn sở hữu một cái mùi hương này các bạn sẽ sử dụng vào mùa đông nó rất là ngon và là mình nghĩ rằng đây là một cái lựa chọn rất là tốt cho những bạn học sinh sinh viên hay là những bạn có tài chính chưa tốt thì các bạn có thể mua trên hoa này sử dụng mùa đông mình đảm bảo là các bạn sẽ nhận được khá nhiều lời khen đó và dù gì chăng nữa thì mình vẫn phải nói những cái yếu tố mà mình cảm thấy chưa hài lòng lắm ở chai nước hoa này thì đó là cái phần vòi xịt đây cái phần này à, như các bạn các không biết các bạn nhìn đâu đây các bạn nhìn nhá cái vòi này của mình lúc nào nó cho tình trạng ướt sũng cái vòi này thực sự ở cái khâu hoàn thiện nó hơi kém một chút có khi nhiều khi còn thua cả những cái chai chiết đấy nên là nếu như không biết là do chai của mình bị lỗi hay là những cái chai của nhà nước hoa này họ làm như thế nhưng mà lúc nào trong tình trạng ướt sũng này mình không rất là khó chịu cái thứ hai đó là về cái độ lưu hương nếu mà cái dui này mà lưu được khoảng tầm đến hai ba tiếng nữa thì khá là tốt rất là ngon một mùi hương mà phải gọi là best choi trong tầm giá luôn và cái thứ ba đó là cái phần vòi xịt thì à, mình không thích cái vòi xịt này lắm đây nhá mình xịt lại một lần nữa nhá cái vòi ở đây ấn cảm giác nó không được hết tay ấy, và nó tỏa hơi lở nhưng mà tầm giá 300 nghìn thì cũng không thể nào đòi hỏi được nhiều Vừa rồi đó là cái quan điểm và cái cảm nhận của mình về chai nước hoa TD Davidson này Không biết là các bạn đã sở hữu qua chai nước hoa này chưa hay là các bạn đã từng sở hữu qua những chai nước hoa nào mà nó rẻ mà các bạn thấy rằng là nó rất là chất lượng Thì hãy comment cho mọi người và mình cùng biết ở phía bên dưới nha Và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh youtube của mình Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye